mà sao anh phải kéo theo một đời em ơi em giờ có đâu còn anh thì phải lẻ loi thật vời khi xưa hứa chẳng cánh xa gừng cay mùi mặn trắng ham lụa la hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết anh lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay em hạnh phúc rồi em đã bên người mà lòng em quên câu hẹn câu thề em hứa với người cả đời thương hạnh phúc rồi Em đã bên người mà lòng em yêu Em quên câu hẹn câu sao anh phải kéo theo một đời Em ơi em giờ có đâu Còn anh thì phải lẻ loi